Các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập về bồi chung nhỏ nhất và hôm nay chủ yếu cô sẽ hướng dẫn các em làm những bài toán giải mà thông qua phải đi tìm bồi chung nhỏ nhất. Chúng ta tập trung vào cái bài một nhé. Đó là học sinh của một trường khi xếp hàng 12, 15, 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó, biết số học sinh của trường đó trong khoảng từ 300 đến 400. Đấy. Thế ở muốn làm được bài này chúng ta phân tích để học sinh của trường đó xếp thành hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều đủ hàng có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì em? Có nghĩa là giả sử nếu gọi số học sinh của trường đó là x Đấy, xếp thành 12 gần đủ hàng tức là nó không lẻ một học sinh nào đúng không? Có nghĩa là x sẽ chia hết cho 12. Đấy, xếp thành hàng 15 đủ hàng có nghĩa là x cũng chia hết cho 15. Đấy. Và xếp thành hàng 18 cùng đố hàng Tức là x cũng chia hết cho, cho 18 Thế từ việc x chia cho 12, x chia cho 15, x chia cho 18 Kết hợp với những kiến thức em đã biết Thì chúng ta đã suy ra được x phải là gì? x chính là bội chung của 12, 15 và, và 18 Đấy. Vậy thì muốn tìm số học sinh của trường đó Chúng ta phải tìm bội chung của 12, 15 và 18 nhưng bội chung đó lại phải thỏa mãn một điều kiện mà đề bài cho đó là phải từ 300 cho tới 400 đấy vậy thì bài toán mà cô phân tích ra được cách làm như thế này thì các em đã tự làm được chưa chúng ta hoàn toàn làm được đúng không nào chính là bài toán tìm x biết x chia cho 12 x chia cho 15 x chia cho 18 và x lớn hơn 300 nhỏ hơn mấy 400 đây chính là nội dung cái bài tập về nhà mà cô giao ở bài trước được chưa và các em đã có kết quả ngay chưa à chắc chắn là những bạn nào đã làm bài tập cô giao là đã có kết quả rồi phải không nào đấy nhưng bây giờ cái bài tập đó gắn vào trong một bài toán giải thì chúng ta sẽ trình bày ra sao bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau trình bày nhé giải nào chúng ta phải gọi số học sinh của trường đó là x gọi số học sinh của trường đó là x đấy thì đa số học sinh của chúng ta cứ làm gọi như vậy thôi nhưng không để ý đến điều kiện của x ở đây x là học sinh của một trường thì chúng ta phải cho điều kiện đầu tiên là nó thuộc tập hợp số tự nhiên n sao đấy vậy theo đề theo đề ta còn có thêm cái điều kiện là gì là trong khoảng từ 300 tới 400 có nghĩa là x phải lớn hơn 300 và phải nhỏ hơn 400 nữa em ạ đây bây giờ tiếp tục dựa vào đề bài là học sinh của một trường khi xếp thành hàng 12 hàng 15 hàng 18 đều vừa đủ hàng. có nghĩa là không thừa cho một em nào hết đấy thì từ cái điều đó chúng ta có cái điều này đúng không các em vậy chúng ta phải đưa câu lý luận ra để suy ra được điều này các em nhé đấy chúng ta lý luận là vì này số học sinh khi xếp thành khi xếp hàng 12 15 18 đều vừa đủ hàng đều vừa đủ bảng luôn nhá x sẽ chia hết cho 12 x chia hết cho 15 x chia hết cho 18 đấy từ việc x chia cho 12 x chia cho 15 và x chia cho 18 ra chúng ta suy ra x thuộc bội của 12 x thuộc bội của 15 x thuộc bội của 18 vậy x vừa là bội của 12 vừa là bội của 15 vừa là bội của 18 thì chúng ta suy ra x sẽ thuộc bội chung của 12, 15 và 18. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tìm bội chung của 12, 15, 18 này thông qua cách tìm bội của bội chung nhỏ nhất. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 12, 15, 18 thì tìm như thế nào? bạn nào làm bài tập về nhà của cô ra là các bạn đã tìm có kết quả ngay rồi phải không bây giờ chúng ta cũng nên trình bày lại kem nhé đấy vậy ta có 12 khi phân tích ra cửa số nguyên tố nó sẽ là bằng 2 mũ 2 nhân 3 15 khi phân tích ra cửa số nguyên tố nó bằng 3 nhân 5 18 khi phân tích ra cửa số nguyên tố thì nó sẽ bằng 2 nhân 3 mũ 2 vậy từ đó ta suy ra bội chung nhỏ nhất của 12, 15, 18 bằng tích các thừa số nguyên tố chung và riêng. Ở đây gồm có các thừa số nguyên tố chung và riêng là 2, 3 và 5. Mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất, hai mũ lớn nhất là 2, 3 mũ lớn nhất cũng là 2, 5 thì chỉ có mũ 1 mà thôi. Được chưa? Vậy kết quả bài này sẽ bằng 2 mũ 2 là 4, 4 x 5 là 20, 20 nhân với 9 là bằng 180 đô đấy và chúng ta lưu ý bội chung của 12 15 18 chính là bội của 180 vậy từ đó chúng ta suy ra x sẽ thuộc bộ của 180 đấy mà x là bộ 180 thì giống như ở bài học trước cô đã hướng dẫn các em x nó phải có dạng là 180 nhân k với k cộng đồng đấy ở đây chúng ta lấy luôn là k là cái đằng sau luôn thế ở đây cô không muốn các em liệt kê bộ 180 ra mà chúng ta phải làm theo công thức tổng quát đúng không chúng ta lại có lại có x lớn hơn mấy lớn hơn 300 nhỏ hơn 400 thì chúng ta sẽ suy ra được là 180 nhân k sẽ lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400 Đấy, từ đây chúng ta sẽ tìm ra được điều kiện của k Đấy. từ đây suy ra k sẽ phải lớn hơn 300 phần 180 nhỏ hơn 400 phần 180 Đấy. và 300 phần 180 chúng ta có thể chia ra thì nó sẽ ra kết quả là 300 phần 180 nó sẽ ra kết quả là bằng các em chia đi đấy là 5 phần ba 5 phần 3 chúng ta đổi ra nó là bằng 1,66 mấy đó thì k lớn hơn 1,6 mấy có nghĩa là k phải lớn hơn 1 hoặc là k lớn hơn hoặc bằng 2 đấy nhỏ hơn 400 chia cho 180 chúng ta cũng phải làm quen với cách này đi nhé đấy là bằng 20 phần 9 20 phần 9 cô đổi ra nó là hơn 2 Vậy nó bé hơn 2,222 Vậy có nghĩa là nó phải bé hơn bé hơn hoặc bằng hai hoặc là ta ghi là bé hơn ba cũng được đấy như vậy từ đây ta suy ra k chỉ có thể bằng bằng hai khi có k bằng hai rồi chúng ta thay đây chúng ta tìm x do đó x sẽ bằng 180 nhân 2 bằng 360 và vậy trường đó có 360 học sinh vậy trường đó có 360 học sinh Đấy. Thế cả cái đoạn này Cô lưu ý này Cả cái đoạn này nếu như em không muốn làm cái cách này Nhiều bạn cảm thấy rằng là Cái cách này nó hay Và một điều là số nó lớn bao nhiêu Chúng ta làm nó dễ dàng Nhưng mà nếu có một số bạn là sự tiếp thu cái cách này nó hơi khó Đấy Cả cái đoạn này nếu em không muốn làm Theo cái cách này của cô Thì chúng ta tắt từ đây ta lưu ý là chúng ta cắt từ đây và em đi tìm cho cô bôi của 180 và chúng ta chọn cái bộ mà từ 300 tới 400 đấy cái việc làm đó nó đơn giản hơn đấy và đối với một số bạn có thể là thấy cái cách làm đó nó hiểu hơn đấy cắt cắt em cắt từ đây cô nhá cắt từ đây đấy bây giờ chúng ta đi tìm x là bộ của 180 chúng ta đi tìm ngay bộ cho cô 180 đến đây cô cắt tiếp cô làm theo cái đó nhá đến cái chỗ là suy ra x là bội của 180 đúng không thì chúng ta suy ra x sẽ tập thuộc tập hợp gồm những phần tử nào tính bội 180 180 nhân 0 là 0 180 nhân 1 là 180 180 nhân 2 là 360 180 nhân 3 180 nhân 3 chúng ta nhân 3 0 là 0 3824 viết 4 nhớ 2 là 540 ta đến đây ta dừng lại bởi vì 540 là vừa 100 đúng không? x thuộc tập hợp là 0 180 360 540 và vân vân. Thì mà x là thế nào? Mà x lại lớn hơn 300 nhỏ hơn 400 nên em chọn giá trị nào lớn hơn 300 nhỏ 400 trong tập này đó chính là giá trị bằng 360 đấy như vậy nếu em làm theo cách này em thay cả cái đoạn này bằng cái cách này thì em thấy rằng cách này là nhiều số bạn dễ hiểu hơn đúng không đấy những mỗi một cách nó có những ưu điểm và nhược điểm riêng đấy cái cách này có ưu điểm là các em cứ liệt kê liệt kê như vậy đấy và chọn ra giá trị không phải đau đầu mệt mỏi cái gì cả đấy nhưng cái cách này có nhược điểm là gì nếu như x này mà nó là giá trị rất lớn đấy thì chúng ta mò chúng ta chúng ta đi tìm bộ 180 như vậy nó rất là lâu rất là mất thời gian đúng không còn đối với cách này là ta dựa vào cái dạng đấy ta hiểu chưa đấy như vậy đối với mỗi cái uh, sở trường của mỗi bạn thì chúng ta sẽ lựa chọn cách làm khác nhau đấy và ở đây cô đã hướng dẫn cho các em cả hai cách đấy, các em cố gắng chúng ta tiếp thu được cả hai cách thì tốt trong bài này nên chọn cách này trong bài kia nên chọn cách kia thì các em sẽ có những cái cách chọn lựa chọn khác nhau nhé bây giờ chúng ta chuẩn bị chuyển sang cái bài tiếp theo các em học sinh lớp 6 thân mến, chúng ta chuyển sang bài thứ hai đó là một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó tính số sách đó biết rằng số sách đó trong khoảng từ 200 đến 280 quyển đấy thế thì chúng ta đọc cái câu này này là số sách đó xếp thành từng bó 10 quyển 12 quyển hay là 15 quyển đều vừa đủ bó có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta có một cái số sách đúng không chúng ta cứ bó 10 quyển một 10 quyển một 10 quyển một thì nó là vừa đủ bó nó không dư ra quyển nào hết đấy hay là bó 12 quyển 12 quyển 12 quyển cũng vừa đủ bó đúng không hoặc là ta lại bó một bó là 15 quyển một nó cũng vừa đủ bó đấy thế điều đó có nghĩa là gì điều đó cho chúng ta biết điều gì đấy. vậy thì từ đó chúng ta suy ra nếu ta giả sử ngoài số sách là số sách là x đúng không thì từ điều kiện đề bài chúng ta sẽ suy ra được là x sẽ chia hết cho 10 x chia hết cho 12 x chia hết cho cho 15 được không nhỉ? Đấy, vậy từ việc x chia cho 10, x chia cho 12, x chia cho 15 ra chúng ta cũng suy ra được x là cội của 10 chia hết cho 10 thì nó phải là cội của 10 x cũng là cội của 12 và x đây cũng là cội của 15 Thế từ việc x là cội của 10 là cội của 12 là cội của 15 thì chúng ta cũng suy ra x sẽ phải là gì? Là vô hữu chung của 10 này, 12 và 15. Đấy. Như vậy tìm x chúng ta chỉ việc tìm vô hữu chung của 10, 12 và 15 thôi. Đấy. Và vô hữu chung đó phải thỏa mãn một điều kiện để bài cho đó là từ 200 đến khoảng 280 quỷ. Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta sẽ phải tìm bội chung của 10, 12, 15 thông qua việc tìm bội của bội chung thứ nhất. Đấy. Thì chúng ta làm bài bội chung nhỏ nhất gặp 10, 12, 15 nhiều rồi đúng không? Chúng ta biết là bội chung nhỏ nhất của 10, 12, 15 là mấy? Hả? Của 10 này, 12 này, 15 này có mấy đây em? Bài trước cô đã dạy ra một cái bài giống như thế này rồi đúng không? Ta lật lại chúng ta thấy xem Lật lại kết quả xem nào À đúng là nó bằng 60 không? Đúng không? Vậy từ đó chúng ta suy ra X phải là gì? X phải thuộc bội của 60 đấy mà bội của 60 là gồm những số nào là không là 60 là 120 là 180 là mấy nữa hả là mấy nữa em 120 180 nhân 3 rồi nhân 4 nào 60 nhân 4 là 240 60 nhân 5 là 300 thì đây cô không để quên là cô dừng lại bởi vì đích của cô 280. Vậy theo điều kiện x lớn hơn 200 nhỏ hơn 280 nữa thì chúng ta sẽ chọn ra được x phải là 240 quyển sách. Đấy, chúng ta chọn được x là cái số 240 này. Đấy. Như vậy qua cách phân tích tương tự bài 1 chúng ta sẽ tìm ra được số quyển sách ở trong cái thư viện đó là 240 quyển các em nhé Đấy. và đến đây rồi thì chúng ta có trình bày được bài làm hay không à chắc chắn là các em trình bày làm được rồi và các em lưu ý cho cô là khi trình bày bài làm chúng ta phải dẫn dắt từng câu từng chữ của bài từ đề bài để đưa ra công thức toán đấy ví dụ chúng ta dẫn dắt này vì số sách xếp thành từng bó 10 quyển 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó nên ta mới có cái này Đấy, đó là chúng ta dịch từ ngôn ngữ lời thông thường sang ngôn ngữ toán Đúng không? thì từ ngôn ngữ toán này chúng ta mới suy ra nó là vội của những cái số này Đúng không? Từ việc là vội của các số này thì nó mới là vội chung của các số này Đúng không? Và khi bây giờ chúng ta phải tìm vội chung thì chúng ta sẽ tìm thông qua vội chung nhỏ nhất cho nên mới xuất hiện cái vội chung nhỏ nhất là 60 Bởi vì bội chung chính là bội của bội chung nhỏ nhất Đấy. Vậy thay vì việc đi tìm bội chung của 10, 12, 15 Chúng ta chỉ việc tìm bội của 60 Bội của 60 thì chúng ta liệt kê các bội của 60 ra Và lựa chọn cái bội nào mà lớn hơn 200 Nhỏ hơn 280 Chính là 240 Đây chính là kết quả của bài toán Các em hiểu chưa? Bây giờ các em sẽ tự trình bày bài làm này các em nhé Đó cũng chính là cái nội dung bài tập cô muốn yêu cầu các em thực hiện Được chưa nào? Vậy xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo Thank you.